hôm nay gửi tới cho toàn dân ta hãy ẩn vào trong của ngày bệnh dịch Washimana Polaka Pukushi Talama Kushi Kustu Kushimana Poku Takashi Kaka Takakushi Taka Bài Thánh thơ hôm nay Bài thứ 32 có tựa đề biến thể delta bài học virus biến thể Delta là trời sẵn ra giáo hóa con người quay vào bên trong sống đời tinh khiết toàn cầu đều biết dịch corona Trung Quốc phát ra bởi lòng tha hóa muốn nuốt chúng người toàn cầu nhân loại nhưng đó cũng là bài học cho người để sống giàu trong giới tâm thật tịnh lối sống xa hoa thiên về hướng ngoại phải được xếp lại bằng dịch toàn cầu biến thể kém ta phát ra nhanh chóng để người biết sự mà ẩn vào trong Việt Nam thông dòng tưởng rằng đã xong căn bệnh hiểm nghèo tưởng rằng được hồng ân trao tặng nên đà chủ quan làm cho cơ diệt mỗi chốc tung hoành bởi giờ đây mười lăm ngày ở trong nhà là cơ hội tốt cho người thực tình. cớ đó là gì đó là nhận biết ăn uống tầm tiền, không theo vị giác không chạy ra ngoài đòi hỏi cáo sang cơ này cho biết bài học thói đời trước đây chén lấn giờ phải xếp hàng thử tự trước sau Câu này cho biết Phật ở trên cao Không sao cứu được Những kẻ bất nhân Toàn dân hãy sống Tuân theo đạo đức Của trời đã ban đó là không gian không dối không tả không làm điều ác hại mình hại người mười lăm ngày tới người sẽ khóc ròng dịch để vào trong để cho tâm thức có được cơ hội tĩnh lặng nhất như để tự xét mình đã làm những gì trái dưới lương tâm trái dưới luân thường thì mau chắp tay cúi lạy phật đà để được cứu rồi bằng không khóc than dưới tâm nhọc động quỷ thần sẽ đến bắt trong dây lắc ai ơi lời này từ phật trên cao nhắn nhủ muôn người nếu ai được duyên tức thời chia sẻ sẽ được báo ân quá cơm nạp dịch bằng không sẽ khó thoát được cơ trời ập tới nhân gian miền nam miền bắc sẽ phải đóng cửa cải hẹn cho chắc bởi hắc bạch vô thường lùng sụp khắp nơi cho người biết sợ mà mau cúi đầu xin trời xin phật tha tội cho mình thì máy cứu được linh hồn đã rửa ái ơi chút nữa là cứ tận diệt chỉ trong thoáng tức giống như sáng tối giống chở bàn tay người ngay kẻ tốt chỉ là ý nghĩ trong một sát na mười lăm ngày tới bước thử đầu tiên để mà nhận diện đấu tốt đấu sáng đấu lầm đấu ác sẽ được phơi bày những kẻ không tham sẽ không sợ chết những kẻ chỉ biết con đường danh vọng sẽ không có đường thoát được bé ta bởi đó chính là nhiễm thể virus nằm trong không khí lơ lửng giữa trời những kẻ chơi bời khó lòng trốn thoát cái ơi lời nhắc của ta hôm nay đến đây tạm dừng